rồi lời nói đầu tiên cho lọc phát tài chào toàn thể anh em ba miền bắc trung nam nha hôm nay lại đến lọc phát tài thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn bầu cua trên máy đó, ngoài bộ môn bầu cua trên máy thì nhà mình còn có như sóc đĩa tài xỉu nha anh em đó tài xỉu có sóc đĩa nữa bầu cua trên máy là nó như thế nào thì những anh em mình chơi từ xưa giờ hoặc là những anh em nào mới chơi là nó có hai bản một là bản trên shop play hai là bản mình gửi sẵn về nha anh em đó cài đặt sẵn vào máy ví dụ như đây nè lọc có một chiếc điện thoại Android là Samsung đây nè anh em đó, Samsung Oppo Xiaomi gì cũng được nha anh em thoải mái nha rồi Lộc sẽ mở ra cho anh em coi đây bình thường anh em sẽ tải trong sát bay về đây mình để sát máy cho anh em coi tải trong sát bay về nha nhưng cái bản này là cái bản bầu cua của nhà mình làm sẵn nha anh em mình sẽ cài đặt sẵn vô máy luôn đó cái bản này là bản hát sẵn vào máy nha cho anh em luôn nha chơi mãi mãi chơi mãi mãi nha anh em không cần quy lực nha chơi mãi mãi đây đó, anh em chỉ cần mua và tải về đánh trực tiếp đánh thoải mái đánh cả đời này luôn đó ăn được bao nhiêu cứ ăn thôi rồi bây giờ lộc sẽ bấm vô và cho anh em xem cái thể lệ của cái bầu cua này là như thế nào đó đây để cho anh em coi đó nha lọc lắc vài cây để cho anh em xem lọc lắc 5 cây thôi lọc lắc 5 6 cây hên xui cho anh em nha rồi cái này thì lọc sẽ đặt về con cua đây nha anh em cái đầu tiên lọc hay đặt về cua lắm rồi lọc mở cho anh em xem nè không có cua một con rồi cái tiếp theo lọc sẽ đặt về bầu nha anh em rồi tiếp theo không có bầu rồi tiếp theo nha anh em bầu xong rồi giờ mình sẽ tới gà cái thứ ba nha anh em cũng không có gà luôn hên xui là toàn thua thôi đó nha anh em rồi tiếp theo gà không có đúng không cây này lộc sẽ đặt về con nai đi đó giỡn nha anh em không có nai bốn cây thua trắng rồi cây cuối cùng lộc sẽ đặt thả về con cá nha anh em thả về con cá tiếp theo được chưa ok lộc dở nè có cá 5 năm mà ăn một thua 4 thì anh em mình hoàn toàn là thua nha anh em đây là gọi là chơi xanh chín rồi cái bầu cua này thì nó khẽ lắp thẳng vào máy anh em luôn mình cái lọc sẽ cài đặt thẳng vào máy của anh em luôn chơi mãi mãi và chơi suốt đời nha anh em rồi, bắt đầu từ cái ván này trở đi á thì lọc sẽ dùng công thức cho anh em xem dùng công thức của lọc đây lọc úp lại nè cái này á, lọc sẽ đánh về con nai nha anh em tắt tay về con nai mở cho anh em xem con nai hai cua một nai nha anh em hai cua một nai đó anh em thấy không cái độ chính xác nó hoàn toàn cao nha anh em rồi tiếp theo nè lọc sẽ đặt vào con gà nha anh em lọc sẽ đặt vào gà mở gà tôm và cua gà tôm và cua đó anh em nhìn cái giao diện này cực đẹp nha cực và sắc nét nha đó rất là dễ đánh rất là dễ đánh đánh mãi mãi luôn nha anh em rồi cây này á thì lọc sẽ đặt về con cá nha anh em tiếp tục mở nha đó cá tôm và gà cá tôm và gà nha anh em cá tôm và gà đó anh em thấy không độ chính xác rất là cao anh em mình sẽ chơi thoải mái và đánh cả đời đó lọc góp ý cho anh em và đánh cả đời đánh thoải mái luôn đó đánh cái nào máy hư thì thôi rồi cái này lọc bắt đầu đoán ra con bầu đó lọc sẽ đoán con bầu cho anh em xem nè mở nha anh em bầu gà nai bầu gà nai anh em thấy không độ chính xác hiệu quả rất là cao nha anh em đó anh em nhìn đi để cho anh em nhìn cái giao diện của nó cho kỹ rồi rồi lọc ấp lại tiếp theo lọc sẽ đánh con bầu với anh em một lần cuối nha anh em đó, một lần nữa một con bầu giữa nè hai bầu một tôm bắt đầu từ dáng này á lọc sẽ test cho anh em thêm là ba cây nữa để cho anh em thấy cái độ chính xác của nó như thế nào giờ là hai bầu một tôm nha anh em rồi lọc úp lại rồi lọc đón cái này sẽ về cái con bầu nha anh em cái thứ nhất là lọc đón về con bầu ok chưa mở nha anh em đó hai bầu một nai anh em thấy không hai bầu một nai rất là dễ nha cực kỳ dễ Đó, anh để cho anh em coi nè hai bò một nai rồi tiếp theo lộc sẽ đặt về cá nha anh em cái thứ hai lộc sẽ đặt về cá ok chưa mở nha anh em đó cá bầu gà cá bầu gà cực kỳ dễ dàng đó quy luật này dễ dàng lắm nha anh em rất là dễ chơi cá bầu gà rồi cái đây là cây cuối cùng nha anh em cây này lọc đón về con tôm nha anh em đó đánh tắt tay bằng tôm tắt tay bằng tôm lọc giữa cho anh em xem đó tôm bầu và cua đó, giao diện cực kỳ đẹp đó, anh em thấy không rất là chất lượng đúng không đó anh em á, nào mà đã chơi ngày trước giờ rồi thì cũng biết rồi thì nó rất là nhiều bản và những anh em nào mới lọc sẽ giới thiệu thêm còn á, anh em nào ở xa cứ nhắc máy lên trực tiếp liên hệ với mình qua hai số điện thoại trên 0786 01 1234 0786 04 1234 lọc sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em là 24 trên 7 nha anh em hạ 24/7 ngoài ra nhà lọc còn làm thêm những cái game như game sóc đĩa game tài xỉu nha anh em đó để cho anh em chơi những cái thứ mà nó khó hơn ví dụ như anh em mình chơi ở nhà những bộ môn mà cao cấp hơn ví dụ như sóc đĩa tài xỉu mà bộ môn đánh bằng tay mình á hoặc là bài lá mình có làm những cái món gọi là không à, không có trên thị trường nha anh em không có trên thị trường đó ở trên video thì mình cũng không thể nói ra được tại những anh em khác để cho anh em khác còn chơi nữa đó mùa dịch rồi anh em ra ngoài đường nhớ đeo khẩu trang sát khuẩn tay chân vào cho cẩn thận anh em nào mà đã xem xong video này á thì nhớ like subscribe kênh hộ lộc nha anh em rồi chăm thể tất cả anh em